Alo, xin chào tất cả anh Chào mừng tất cả mọi người một lần nữa lại quay trở lại với kênh YouTube Thánh Lôi miền Nam hôm nay của chúng tôi với những con số không bao giờ ngủ và mình là Dụng Channel đấy ạ. Và lời đầu tiên thì thay mặt đội ngũ làm kênh cũng như đội ngũ chốt số gửi lời tới mọi người một lời chúc sức khỏe một lời chào thân thương nhất. Và hiện tại bây giờ là là 5 giờ 27 phút ngày 13 tháng 9 năm 2020 chị em nhé. Khi số số miền Nam của chúng ta đã quay xong thì mình lại lên đây cập nhật sổ số kết quả <clears throat> và đưa ra dự đoán kết quả của ngày hôm sau, tức là ngày 14 tháng 9 năm 2020. Và trước mắt anh chị em chính là giao diện chính của kênh mình, kênh Thái Long miền Nam hôm nay. Và anh chị em nào chưa đăng ký kênh thì hãy nhanh tay đăng ký kênh, nhớ bấm biểu tượng kênh để nhận những video miễn phí hàng ngày. Và trước khi vào nội dung chính cho ngày hôm nay thì xin phép tất cả mọi người chúng ta cùng điểm qua cái giải mở thưởng cũng như là bảng chốt số dự đoán của kênh Thánh Lô miền Nam hôm qua chốt lên cho anh em xem là có rực rỡ hay không vâng hôm nay là ngày 13 tháng 9 năm 2020 sổ đài chúng ta ba đài đó là đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Ở giải G8 của đài Tiền Giang thì là con 20. Và đặc biệt hôm nay có dạng là 088031 tâm càng 3 tổng 4 đầu 3 đôi 1 in chúng ta bộ đề bộ đề 13 và đài Kiên Giang giải G8 là con 33 đặc biệt có dạng là 964 068 tâm càng không tổng 4 đầu 6 đuôi 8 y chúng ta bộ đề bộ đề 13 đài Đà Lạt giải G8 là con 80 đặc biệt có dạng là 022281 tâm càng 2 tổng 9 đầu 8 đuôi 1 và cũng in chúng ta bộ đề đó là bộ đề 13 <clears throat> vâng hôm nay cả ba đài đều in chúng ta bộ đề đó là bộ đề 13 anh chị em nhé Được rồi, bây giờ chúng ta cùng điểm qua đầu lô tô. Ở đài Tiền Giang thì hôm nay không có đầu lô tô nào tâm cả. Và lô tô hai nháy đó là con lô tô 68 hai nháy. Thứ hai là đài Kiên Giang, hôm nay đầu 4 câm. Và lô tô hai nháy hôm nay con lô tô 71 hai nháy. Đà Lạt hôm nay đầu 3 câm, đầu 9 câm. Lô tô hai nháy là con lô tô 66 hai nháy, con lô tô 33 hai nháy. Được rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là hôm qua kênh Thánh Lôi miền Nam. Alo, alo, xin chào các và mình xin tới đến cái phần nữa. chốt số phần 120 kênh Thánh Lôi miền đây. Nam. Và đây ạ. Hôm qua trên kênh Thánh Lôi miền Nam chúng tôi có chốt cho tham khảo ba đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt. Tiền Giang độc thủ lô 32 và hôm nay độc thủ lô 32 thì chúng ta không có chỉ có con 31 ở về giải đặc biệt còn à, về phần song thủ lô thì hôm nay song thủ lô là 17 71 thì chúng ta in ăn ngay con 17 ở giải G6 đó 16 vâng Đài Kiên Giang Kiên Giang chốt độc thủ lô 72 độc thổ lỗ 72 có 72 không ạ vâng 72 72 cho chúng ta ở giải G1 quá rực rỡ đúng không ạ con lô tô 72 72 đây ạ và được cầu xong thủ lô 2882 có không ạ vâng nổi chúng ta còn 82 ở giải G4 đây G4 đây con lô tô 82 chúng ta lại giải G4 và tiếp theo là đài Đà Lạt độc thủ lô 74 có con 74 không ạ Vâng chúng tôi đã thấy con 74 độc thủ lô 74 ăn ngay độc thủ lô 74 độc thủ lô 74 được chưa xong thủ lô 7997 anh chị em đã thấy con 79 chưa Vâng con 79 nằm ở giải G4 đây 79 79 79 anh chị em nhé hôm nay đúng là quả một ngày là rực rỡ đúng không anh chị em về phần xong thủ lô và độc thủ lô hôm nay thì chúng ta đều ăn cả ba đài nhá xong thủ lô ăn ba đài và ba lô ba đài hôm nay thì à, rất tiếc ba lô ba đài hôm nay là chúng ta đã bị thua còn à, xiên đá ba đài ba hai bảy hai thì hôm nay chúng ta chỉ ăn được con 72 còn rất tiếc con 32 là không có đầu đuôi ba này ba đài hôm nay thì chúng tôi có đưa ra con số tham khảo cho anh em đó là ba cặp sáu sáu năm năm năm không bốn bốn mươi tám tám năm thì rất tiếc hôm nay ở đầu đuôi là chúng ta không ăn được con nào cả được chưa vâng có ok quá được chưa đúng không ạ và video hôm qua thì chúng tôi cũng có nói là đây chỉ là những con số tham khảo thôi anh em nào trùng cầu kết cầu thì chúng ta vào là đá bìa hơi thôi còn anh em nào muốn lấy số thật chuẩn thì chúng ta hãy liên hệ nhanh tay liên hệ trực tiếp vào số Zalo để nhận được con số chuẩn nhá Vâng và không để anh em đợi lâu hơn nữa chúng ta cùng quay lại nội dung chính của ngày hôm nay đó là phần chốt số của kênh Thánh Lô miền Nam hôm nay dự đoán được kết quả của ngày 14 tháng 9 năm 2020 gồm có ba đài đó là đài thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau. Thì à, chúng tôi có tham khảo cho anh em là ở đài thành phố Hồ Chí Minh độc thủ lô 33, song thủ lô là 12 21. Đồng Tháp là độc thủ lô 13, song thủ lô 02 20. Cà Mau độc thủ lô 90, song thủ lô 0110. Ba lô ba đài là con 10 và xiên đá ba đài là 10 90. Ở đầu đuôi thì à, chúng tôi có đưa ra ba cặp số tham khảo cho anh chị em đó là cặp 16 61 6336 9889 Vâng và tôi cũng xin nhắc lại đây chỉ là những con số tham khảo anh chị em nào trùng cầu kết số thì chúng ta nên chơi còn không trùng cầu kết số thì chúng ta chỉ xem tham khảo còn anh chị em nào đang thua tha muốn lấy những con số chuẩn thì hãy nhanh tay liên hệ vào số Zalo 0963 915 950 của kênh Thế Lô miền Nam hôm nay được chưa và cuối video thì à, tôi thay mặt đội ngũ làm kênh cũng như đội ngũ chốt số của kênh Thánh Lô miền Nam xin gửi lời tới quý vị chúc quý vị một buổi tối vui vẻ đầm ấm bên gia đình và có một bữa cơm ngon miệng bên gia đình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video ngày mai xin chào và hẹn gặp lại